nhiều á hướng này lốc xong rồi xong rồi clear rồi đó Chào các bạn và hôm nay mình sẽ chơi một cái trận sổ quát và trận này sẽ là trận auto matching. Ok, let's go. Và hôm nay mình sẽ khám phá thêm có nhiều hay không qua bán thính rồi 115 kìa 120 qua lại qua đi cần không dạo yeah. À, chịu khó chịu quá cái này nó bị giật giật Đôi lúc là mình bị chết bởi những pha giật thế này đó giật oan luôn ấy ừ. đây là đang chạy này cứ nó bị giật giật thì ờ có cái tính gần này không biết có nên lấy hay không wow qua đi 115 120 gì kìa ừ có hai có hai thính luôn đấy hai thính luôn mà hai thính luôn mà à, đi lên xe đi lấy xe đi hai ba thính bắn gì đó vậy xa thế rồi bánh thính đây nè bánh đất má ba món cái thính luôn chứ phải hai cái đâu người ta làm gì đi à lấy thính đi đi ta lút đồ dạo chơi coi what the fuck mình lượm một quả thính rồi Hả? Mình lượm một quả rồi Lượm được Lượm được chưa? Lượm rồi Có đồ gì ngon không? Ờ, A với đôi avk mới Có giáp gì không? Tâm hai Tâm hai Không ít ra còn, có, còn có một quả thính hướng 100 này lấy rồi lấy một... ngu hai giáp ba à ngu ba giáp ba hết rồi không một trăm đúng không giáp hai rồi, khó đó nhưng mà cái thính kia là nó bắn nhá à? à ừ cái thính kia khó đấy bắn gì khó qua luôn hả không qua đâu nhở nó lấy rồi qua, qua, qua chết đấy ừ. thôi đi lút đi và nó bắn đấy có mũ ba chấp ba ra chơi đấy. AK này thằng một đứng khó chịu quá AK luôn hình trời được được bộ khí luôn ừ, bộ đồ khí luôn này có bộ đồ khí luôn quay bánh kìa phải không Tao bánh bánh boss hay bánh gì vậy cha có chừng ở đây có mấy thằng đó nha bốn năm thằng boss bắt cỡ bắn mười người cái ca là bắn ta chán thế quạt kính này chuẩn bị rớt này ờ. có xe nó một lấy xe qua cướp luôn đây đây này trước mặt này hướng hướng hướng 85 này mọi người gần này một nhiều á đi thôi ừ đi đi đi đi trong ba dù á Lượm được Phương 85 NE hay sao Quả, quán này, quán này lượm được này Lượm được Ừ Không sao Mình canh cho, mình canh cho quả, quả này đi Nhiều á Gần mình này Gần, gần, gần, gần mình này Gần số 1 này Qua dấu số 1 đấy Enemies ahead Hướng nào vậy? Mấy mét rồi một lại quá Ủa, vòng lấy ốp chơi coi mà lấy đi ở đây đây cái xe của ai vậy xe của số 3 chạy kia vậy ở hướng 170 có người nhá lấy đi súng gì có người này có người ở hướng S này mọi người ơi nóc một này Ok, nóc 10 qua tôi lấy bò, lấy nóc một rồi Sáu lục cái nè Vai lấy 6 không? Nốc 2 này M24 Nốc 2 rồi mọi người ơi Lia tem luôn đi Lia luôn, lên lia luôn Nhiều á Hướng này Nốc xong rồi, xong rồi clear rồi đó hay gì tôi rồi Hay, nhặt đi nhặt đi qua nhặt đi nó có ba thằng rồi hình như nó họ có avk nó đấy đấy đấy có có đồ gì không ngũ ba cái thằng này mình bắn có mùng ba ờ ngũ ba mình bắn ấy rồi mình là giảm ấy thôi giảm uh, flash đôi thôi giảm giảm lửa thôi còn 6 thằng nữa nha ừ nãy nó bắn nhau ở bên hướng uh, 165 165 chứ là bên đó nó chạy qua đó ừ 165 chắc là nó ở hướng đó nó bởi vì là sẽ ở resort bốt cam các kiểu ấy ở 165 đến 25 ấy nếu mà sống sót chắc chắn đường mình cam ừ nó sẽ nó sẽ qua cam không mình cam mình cam bên đó ừ cam, cam bên đó cam qua chỗ này tù thế nhở nhiều bom lên cuối bo chọi cuối gan chọi nha hai quả <laughs> mới lượng được hai quả đúng được hai quả bom luôn mấy cái lựu đạn Đây đây đây đây, cạnh mình. Có ba thằng, có ba thằng mọi người ơi. Phương trăm số 5 hả? Còn một. Ừ. ở chỗ mình ấy clear ok nguy hiểm quá xong rồi ừ. có cái giảm thanh trên nếp lùm giùm cái coi ừ để để để đi xem cái ô m 24 này ai bắn m 24 không Thôi được rồi, có cái ca rồi Ừ tơ nó mạnh là bao nhiêu Ờ, không không không không không có snip đâu Vô bò cam À, nó bên kia này Trước à? bên kia đồi á Ừ, bên kia đồi Nhà nhà yếu rồi trong nhà nhà nhà nhà bé hay nhà to nhà hướng 120 á nhà bé ừ còn hai thằng đó trong nhà trong khu ấy thôi mà trong nhà 120 hả ờ, nó có ốp nha còn một thằng thôi còn một thằng ờ, thằng lúc thằng tem của nó luôn á ừ lùi lại Đây có một bom cho nó Nó ở đâu, nó ở đâu Nhà luôn á Ừ Chỗ nhà kia ngoài bo rồi Đừng, đừng chỗ nhà nhá Đằng sau, đằng sau Gần gần gần số 4 gần số 255 á. Ồ hay, gần số 4 mà. Ok, xong. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.